Chúng ta cùng vào bài số 2 Đó là bài khối đa diện lồi Thì khối đa diện thì ờ, nó sẽ có hai loại Đó là khối đa diện lõm và khối đa diện lồi Thì trong chương trình học của mình ấy Thì chỉ học về các khối đa diện lồi thôi Khối đa, đa diện lõm thì là phần chúng ta không cần tìm hiểu Đó Thì ờ, khối đa diện lồi là như nào Khối đa diện lồi là một khối đa diện Nếu mà có hai điểm bất kỳ Ta lấy hai điểm bất kỳ thuộc cái khối đa diện đó hai điểm AB thì mọi cái điểm thuộc cái đoạn thẳng AB cũng phải thuộc khối đa diện Đấy. Đây, đây là hình ảnh của khối đa diện lồi. Ví dụ như ta lấy bất cứ một cái đoạn thẳng nào thuộc khối đa diện ví dụ SB đúng không? SB là thuộc khối đa, đa diện đúng không? Thì mọi điểm thuộc cái đoạn thẳng SB cũng phải thuộc khối đa diện. Ví dụ ta lấy đoạn AC thì mọi điểm cái thuộc cái đoạn AC này đúng không? Thì cũng phải thuộc khối đa diện. Như vậy những khối đa diện như thế thì được gọi là khối đa diện lồi. Đấy lưu ý này một khối đa diện là một khối đa diện lồi khi và chỉ khi miền trong của nó luôn thuộc về một phía đối với một cái mặt phẳng đi qua một mặt của khối đa diện đấy em hình dung này ví dụ một mặt phẳng này được chưa có một mặt phẳng đi qua cái một cái mặt một cái đa giác của khối đa diện này thì tất cả các miền trong của khối đa diện này đều thuộc về một phía so với cái mặt phẳng mặt phẳng này đúng không tất cả cái điểm miền trong của khối đa diện đều cùng một phía Đấy. thứ hai này chúng ta phải tìm hiểu một công thức vô cùng quan trọng đó là công thức à, Euler nhá nếu cái khối đa diện đấy có d gọi d là số đỉnh c là số cạnh còn m là số mặt thì ta sẽ có công thức dkm đúng không nào? đỉnh trừ đi cạnh cộng hai mặt thì luôn luôn bằng hai đỉnh trừ cạnh cộng mặt thì bằng hai chưa công thức Euler chúng ta sang phần số 2 đó là khối đa diện đều thì các em chú ý nó sẽ có hai loại khối đa diện đều là đa diện đều lồi và đa diện đều lõm nhưng trong chương trình chúng ta chỉ học về khối đa diện lồi thôi như vậy chúng ta sẽ mặc định tất cả các khối đa diện đều trung bình đều là loại lồi hết nhé thì một khối đa diện à, đều là một khối đa diện lồi và có thỏa mãn các tính chất như sau thứ nhất mỗi mặt của nó đều là một đa giác đều n cạnh thì ờ, có thể là tam giác đều các mặt của nó tam giác đều này có thể là hình vuông hoặc là ngũ giác đều Đấy. mỗi đỉnh của nó là đỉnh chung của đúng p mặt Đó, đỉnh đỉnh chung của p mặt thì những khối đa diện như vậy thì có cái loại đều được ký hiệu rằng có dạng np nhớ rằng n n là số cạnh của một mặt đúng không còn p p này là đỉnh chung của đúng p mặt nhá Đấy, mỗi cái đỉnh đấy là đỉnh chung của đúng P mặt